Dạng toán đầu tiên của chúng ta đó là đồ thị hàm số cơ bản. Chúng ta sẽ có những bài tập liên quan đến nhận dạng những cái đồ thị hàm số cho đồ thị hàm số và chúng ta đi nhận dạng xem cái hàm số tương ứng là gì hoặc là cho hàm số và chúng ta nhận dạng xem hàm số đó thì nó sinh ra đồ thị là gì. Đấy. Chúng ta sẽ đi vào câu số 1. Các em chú ý câu số 1. Câu số 1 của chúng ta như sau. Đường cong trong hình bên, đây là đường cong này, là đồ thị của một một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C và D. Hỏi hàm số đó là hàm số nào? Nếu chúng ta có bốn hàm số tương ứng với bốn đáp án. Đáp án A hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x Đan B, hàm số y bằng trừ x mũ 3 cộng 3x. Được chưa? Đan C, hàm số y bằng trừ x mũ 4 cộng với 2x bình. Đan D, hàm số chúng ta y bằng x mũ 4 trừ 2x bình. Được chưa? Thì ở đây đề bài cho đồ thị hàm số và chúng ta phải nhận dạng xem đồ thị hàm số này tương ứng sẽ là hàm số nào. Đúng chưa? Tương ứng là của hàm số nào? Vậy bây giờ chúng ta nhìn vào này. Đồ thị hàm số của chúng ta đây. Xuất phát đi từ dưới đi lên, đi từ âm vô cùng đi lên. Đi lên và đồ thị này có hai điểm cực trị. Đúng chưa? Chúng ta thấy dạng của nó là dạng của đồ thị hàm số bậc 3 y bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng với cx cộng với d. Đúng chưa? Vậy thì đối với bậc 4 này loại luôn. Đúng chưa? C và D chúng ta loại rồi. Tiếp theo, còn lại hai hàm số ở hai đáp án A và B. Chúng ta lại để ý đồ thị hàm số của chúng ta là đi từ âm vô cùng và đi lên. Đi lên vậy hệ số A của chúng ta là A dương. Đúng chưa? Đối với bậc 3 thì A nó sẽ thuận chiều với chiều đi của đồ thị hàm số. Vậy A dương, trong trường hợp A âm này loại, vậy chúng ta thấy đáp án A là trùng với mà cái mà chúng ta đã lập luận được. Vậy chúng ta có thể chọn đáp án A luôn. Đúng chưa? Đấy. Đấy là cách thứ nhất là chúng ta nhìn vào đồ thị để chúng ta đã có thể tìm ra được đáp án của của bài toán. Cách thứ hai, các em có thể thay tọa độ điểm. Đây, Đồ thị hàm số đi qua điểm có tọa độ